phần mở rộng vốn từ về lễ hội. Ngay cái tên gọi thôi cũng đã giúp con hiểu phần nào rồi. Đó là phần bao gồm về lễ và về hội. Trước hết, chúng ta sẽ giải nghĩa của phần này qua bài số 1. Yêu cầu của bài 1 là chọn nghĩa thích hợp ở cột B cho các từ ở cột A. Ở cột A, ta có các từ cần giải nghĩa liên quan đến chủ điểm, đó là lễ, hội và lễ hội. Và lời giải thích tương ứng cho cột B lần lượt là hoạt động tập thể có cả phần lễ và phần hội. Cuộc vui tổ chức cho đông người dự theo phong tục hoặc nhân dịp đặc biệt. Các nghi thức nhằm đánh dấu hoặc kỷ niệm một sự kiện có ý nghĩa. Các con vừa nghe cô đọc phần nghĩa rồi, bây giờ ta sẽ tìm xem từ nào phù hợp với nghĩa đã được nêu ở phần B nhé. Trước hết, ta sẽ tìm nghĩa cho từ lễ. Lễ hay còn gọi là nghi lễ trong trường hợp này được giải thích đó là các nghi thức nhằm đánh dấu hoặc kỷ niệm một sự kiện có ý nghĩa. Hội được giải thích đó là cuộc vui được tổ chức cho đông người dự theo phong tục nhân một dịp đặc biệt nào đó. Và kết hợp lại trong nghĩa của từ lễ hội được giải thích là các hoạt động tập thể bao gồm cả phần lễ và phần hội. Như vậy, qua bài 1 chúng ta đã giải thích nghĩa của từ lễ, từ hội và lễ hội là từ chính trong chủ điểm ngày hôm nay. Bây giờ ta cùng tìm hiểu tiếp về lễ hội qua bài tập số 2.